khoảnh khắc cô gái ngã khỏi cửa sổ biến mất trước ống kính camera. Bắt được thủy quái dài 6 mét vải như áo giáp chống đạn thuộc loài có từ thời tiền sử. Một thiếu niên Canada đầu tháng này bắt được con cá tầm trắng khổng lồ dài tới 6 mét trong khi đi câu cùng các bạn và quyết định thả con cá về tự nhiên. Jacob Beijing, 17 tuổi, bắt được con cá khổng lồ trên sông Feisei ở tỉnh British Columbia, Canada theo Newsweek. UFO biến hình chặn đầu máy bay trên trời suốt 7 phút. Máy bay khi đó được cho là ở độ cao từ 3.000 đến 9.000 mét vật thể dường như bay bên cạnh máy bay suốt 7 phút. Theo The Sun, video do một khách du lịch Đức quay lại và chia sẻ với một người tin vào thuế âm mưu. Hành khách này nói UFO bay bên cạnh máy bay suốt 7 phút với vận tốc đến 800 km/h ở độ cao hàng ngàn mét. phóng vun vút, tài xế lái xe máy hút đổ xe ba bánh. Tài xế điều khiển xe máy với tốc độ cao phanh gấp để dừng xe trước vạch chờ đèn đỏ, nhưng chiếc xe vẫn trượt đi rồi tông đổ xe ba bánh đang sang đường. Toàn cảnh, bức tường cao 90m nhấn chìm thành phố như cảnh tận thế. Đoạn video với nhiều góc quay khác nhau cho thấy cảnh bức tường cát cao hơn 90m ập tới một thành phố tại Trung Quốc. Bức tường cát khổng lồ biến khiến trời chuyển thành màu vàng, hạn chế tầm nhìn xuống còn dưới 5m ở thành phố Dôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, phía Tây Bắc Trung Quốc. Thành phố nằm trong một ốc đảo sa mạc là điểm dừng chân chính trên con đường tơ lụa nổi tiếng. Đoạn video cho thấy khoảnh khắc bức tường cát ập đến nhanh như thế nào tại thành phố nằm ở bên rìa sa mạc Gobi cảnh sát thành phố đã phải đóng cửa nhiều tuyến đường trong khi các tài xế bỏ xe tìm nơi trú ẩn quý vị và các bạn hãy like, share, đăng ký và theo dõi kênh nhé. Hãy nhấn chuông để theo dõi những video tin tức được cập nhật liên tục nhé. Xin cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.